ba bí quyết để mình có thể lựa chọn được một dòng serum trị mụn dành riêng cho da dầu mà khi sử dụng thì nó sẽ đem lại hiệu quả nhanh nhất ngay tại nhà với cái làm da dầu nhờn á, thì thường các anh chị thường gặp các cái vấn đề là thứ nhất là to lỗ chân lông này cái thứ hai là da không đều màu này cái thứ ba là thường xuyên là da tiết dầu nhờn khiến cho cái nền da của mình cực kỳ bết rít và cái thứ tư đó là cực kỳ dễ nổi mụn luôn cái bí quyết đầu tiên á thì mình phải ưu tiên đó là các cái dòng serum mà dạng gốc nước tại vì á khi mà mình thoa lên da thì nó thấm vào da cực kỳ nhanh nó thẩm thấu vào da cực kỳ nhanh nó không làm bết rít trên da cho nên là nó sẽ làm cho cái hiệu quả trị mụn được tốt hơn cái bí quyết thứ hai á, đó là mình sẽ lựa chọn các cái à, thành phần được chiết xuất từ thiên nhiên tại vì cái làn da của mình là da dầu nhờn á nó cực kỳ nhạy cảm luôn mình nên ưu tiên các cái thành phần như là trà xanh này tràm trà này diếp cá này khổ qua này đây là những cái thành phần mà nó hỗ trợ là thứ nhất là làm kìm dầu cực, cực kìm dầu trong da rất là nhanh cái thứ hai là nó hỗ trợ trị mụn nó làm nhanh khô các cái cồi mụn á cho nên là mình ưu tiên mình sử dụng các cái thành phần đó bí quyết thứ ba đó là mình sẽ um, lựa chọn các cái dòng serum mà nó không chứa cồn và không chứa mùi hương liệu nhé tại vì biết sao không cái mùi hương liệu á nó làm cho nền da của mình cực kỳ dễ kích ứng á. Đó là ba bí quyết mà giúp các anh chị à, mình lựa chọn các dòng serum dành riêng cho da dầu mụn nhé. À, khi mà sử dụng các cái dòng serum dành riêng cho da dầu á, mình nhớ mình nhớ là mình vệ sinh da thật là sạch nha cái bước mà bước vệ sinh da thì chắc là ai cũng biết rồi đó là thứ nhất là mình dùng sữa rửa mặt này cái thứ hai là mình dùng à, nước tẩy trang này nhưng mà à, khi mà mình sử dụng cái sữa rửa mặt á thì mình ưu tiên các cái dòng sữa rửa mặt dạng gel nha à, để cho nó làm gì để khi mà mình rửa mặt á nó nó làm à, nó không có chứa quá nhiều hóa chất bởi vì cái dạng gel là nó không chứa quá nhiều hóa chất thì nó sẽ không làm cái tình trạng là khô da hoặc là căng da kết hợp thêm á là mình sẽ tẩy tế bào chết thường xuyên một tuần hai lần đó để làm sạch các cái lớp tế bào chết ở trên da đi cái lớp tế bào chết này hàng ngày nó sản sinh rất là nhiều cho nên là nó sẽ làm cho cái nền da của mình là bị gì cái nền da của mình này nó sẽ có một cái lớp lớp sừng á, lớp sừng trên da mình thoa serum lên thì nó sẽ không thẩm thấu được hết vào da cho nên là một tuần mình sẽ sử dụng cái à, tẩy tế bào chết hai lần để cho nó um, làm sạch da và khi mà mình thoa serum á, thì nó sẽ được hiệu quả tốt hơn cái lưu ý thứ hai á, mình hay khuyên các cái um, khách hàng của mình đó, đó là nên xông mặt xông mặt tức là xông hơi ra mặt á để làm gì tại vì cái nền da của mình là da dầu nhờn cho nên là mình chỉ cần mình đi ra đường thôi có các gặp các cái bụi bẩn bạ nhờn á, thì nó sẽ nó nó sẽ làm cho cái tình trạng lỗ chân lông của mình là bị bít tắc bít tắc cái lỗ chân lông thì từ đó nó sẽ sản sinh ra mụn rất là nhiều rồi á, khi mà mình xông hơi cho da á, thì mình sẽ giúp giảm được cái lỗ chân lông này đó đẩy được hết các bụi bẩn bã nhờn ra ngoài thì làm cho cái hiệu quả trị mụn của mình được nhanh hơn và khi mà mình xông da như vậy á thì làm cho cái da mặt của mình nó căng hơn nó đẹp hơn nhưng mà lưu ý á, khi mà mình xông da xong á thì cái da mặt của mình được giãn nở lỗ chân lông thì mình sẽ sử dụng một viên đá lạnh nhé một viên đá lạnh để mình lăn lại trên da để cho giúp xe khít cái lỗ chân lông được tốt hơn cái lưu ý nữa là khi mà mình rửa mặt xong đúng không mình vệ sinh da mình vệ sinh da xong á thì mình nên sử dụng các cái dòng serum à, liền ngay sau đó khoảng tầm từ 2 đến 3 phút sau cái bước rửa mặt tại vì á, cái lúc đó cái nền da của mình đang ẩm á, đang được ẩm á, thì mình thoa serum lên thì nó sẽ thẩm thấu vào da cực kỳ nhanh đó chứ mình không có sử dụng à, mình không có để là từ 10 15 phút sau thì mình mới à, thoa serum thì hiệu quả nó không có còn được tốt như cái lúc mà da được ẩm á có nhiều bạn á, khi mà buổi tối á, trước khi đi ngủ á, cái mình rửa sạch da xong mình vệ sinh da xong mình lên mình nằm chơi tới uh, ờ, 30 phút sau thì mình mới thoa serum uh, cái này là không nên nha mình nên thoa thoa serum 2 đến 3 phút ngay sau cái bước rửa mặt á, được làm sạch á, tại vì da mình đang ẩm á, nó sẽ thẩm thấu vào da cực kỳ nhanh và mang hiệu quả được tốt hơn nếu các anh chị còn có những cái thắc mắc nào à, về chăm sóc da dầu mụn á, các anh chị có thể comment ở dưới để mình có thể làm được nhiều video hơn à, giúp các anh chị trị mụn trị mụn hiệu quả ngay tại nhà nhé Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo